gửi đến toàn thể quý đầy tớ Đức Chúa Trời, quý cô bác anh chị. À, à, với phân đoạn Kinh Thánh trong Samuel nhất, đoạn 2, câu 7, tôi xin phép được đọc cuộc lời của Đức Chúa Trời. Đức Diêu Va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút kẻ nghèo khổ ra ngoài đống phân đặt để họ ngồi bên các quan trường cũng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp quý lạy đức chúa cha đức chúa con đức chúa thánh linh giờ đây chúng con đến với lời của ngài chúng con yêu thánh linh của ngài và lời của ngài xin lời của ngài đến sức giàu ban phước dẫn dắt à, cho mỗi một chúng con chúng con nhận lãnh lời của ngài Chúng con chúc tạ Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, Samuel nhất đoạn 2 câu 7 với chủ đề là đứng toàn trị. Đức Chúa Trời là đứng toàn trị. Đức Chúa Trời là đứng toàn trị. Ngài trị vì ở trên mọi hoàn cảnh, trên mọi phương diện, trên mọi đời sống cũng như tâm linh, trên mọi sự kêu gọi à, với mỗi một cuộc đời với à, mỗi một sứ mạng dạ Samuel nhất đoạn 2 câu 7 Kinh Thánh ghi lại rằng Thứ nhất, Ngài trị vì ở trên lĩnh vực tài chính, kinh tế và sự hoàn phước. Đức Giê-hô-va nghĩa là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, là đứng mà chúng ta thuộc về, đứng chúng ta ca ngợi và thờ phượng hầu việc chính đức chúa trời chính đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và chính đức Giê-hô-va làm cho giàu có. Cảm tạ Chúa, như vậy ở đây một sự tể trị của Ngài đó là tể trị ở trên mọi hoàn cảnh, kể cả lĩnh vực tài chính, kinh tế, sức khỏe, sự khôn ngoan và đặc biệt tể trị ở trên cả hoàn cảnh có những người à, nhạo báng ngài và rất tự hào về tài chính kinh tế về sự giàu có nhưng chỉ một sự à, thiên tai một sự lũ lụt hay là một à, hỏa hoạn hay một điều gì đó từ rất giàu có mà cuối cùng trở nên nghèo nàn như vừa qua cái sự dịch bệnh chẳng hạn có rất nhiều người và họ thấy cây kinh thánh rằng trong ngày hoạn nạn tài sản là vô ích chỉ có sự công chính mới cứu khỏi sự chết như vậy đức chúa trời có quyền làm cho nghèo nàn và đức chúa trời cũng có quyền làm cho giàu có những cái sự phong phú những sự ban phước sự khôn ngoan thần thượng cả có thể ban cho những người tin cậy lên ngài như vậy đầu tiên ở trên hoàn cảnh tài chính kinh tế ở đây kinh thánh ghi rõ rằng đức chúa trời hay là đức giêsu va có thể làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có như ở trong khải huyền đoạn 5 câu 12 ghi là đã chịu giết chiên con đáng được quyền phép giàu có khôn ngoan năng lực tôn quý vinh hiển và ngợi khen như vậy thứ hai điều thứ hai trong sự tôn vinh trên con đó là giàu có cảm tạ chúa nguyện xin sự tài trị hay là sự toàn trị của đức chúa trời ở trên lĩnh vực kinh tế tài chính đến với quý đầy tớ chúa và đến với con dân của ngài ở trong ngày hôm nay nguyện sự giàu có của đức chúa cha đức chúa con đức chúa thánh linh đến ở trên quý vị đức chúa trời khiến Đức Chúa Trời có thể làm, Đức Chúa Trời có thể vừa giúp, Đức Chúa Trời có thể ban phước cho quý vị trở nên những người giàu có ở trong nhà trên nhiều lĩnh vực, trên nhiều phương diện, đặc biệt ở trên lĩnh vực tài chính kinh tế. Bởi vì Chúa nói các con sẽ ở trên cao luôn luôn chứ không phải ở dưới thấp. Các con sẽ ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi. Để xin Đức Diêu Va làm cho quý vị trở nên những người giàu có và cũng là những người giàu có với một cái tấm lòng rơi rộng cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Như vậy, câu Kinh Thánh Samuel nhất đoạn 2 câu 7 nói rằng Đức Diêu Va làm cho nghèo nàn và Đức Diêu Va cũng làm cho giàu có. Công việc của nhà Chúa, các mục vụ, các linh vụ thật ra cũng rất cần tài chính kinh tế, à, những à, cần sự thiện nguyện, giúp đỡ, rồi những chương trình kế hoạch cho hội thánh Chúa, cho những mục vụ, những trung tâm giải cứu chữa lành hay là nhiều cái trung tâm hỗ trợ hỗ tương khác cũng cần tài chính. Nên nguyện xin Đức Chúa Trời tể trị trong lĩnh vực thịnh vượng, trong lĩnh vực giàu có và ban phước. Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời khiến đảm cho giàu có. Nguyện xin sự phong phú, sự giàu có từ Đức Chúa Trời đến ở trên quý đầy tớ Chúa và toàn thể con dân Chúa. Trên lĩnh vực tài chính kinh tế, dạ. Hai, Đức Chúa Trời tể trị ở trên địa vị hay là trên vị trí quản trị. Thứ nhất là Ngài toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính, kinh tế hay là sự ban phước. Hai, Ngài toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí. Ngài hạ người này xuống, nhấc người kia lên. Đấy. Nên Kinh Thánh có à, nói rằng không phải do chúng ta ước ao hay là bôn ba mà được bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Có những vị trí, có những sự kêu gọi à mình mong ước như người khác à nếu không đúng sự kêu gọi cũng chắc chắn đã được có nhiều người tự muốn ngồi vào vị trí đó muốn ao ước à, muốn à, trả giá bằng được để đạt được cái vị trí đó khao khát ngồi vào cái vị trí đó nhưng mà lại cũng không được vì ngài tế trị cả ở trên vị trí có những người ở vị trí rất là cao nhưng mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn và Đức Chúa Trời hạ xuống và có những người khao khát tìm kiếm ngài một cách âm thầm à và kết nối với ngài một có sự tương giao tìm kiếm ngài à từ một người rất bình thường à, không phải là danh tiếng học thức học vị nhưng mà đến thời kỳ thuận hiệp ngài nâng lên ngài giới thiệu lên giống như là Joshua ngài giới thiệu lên trước dân sự của ngài cảm tạ Chúa ngày hôm nay với đề mục là Đức Chúa Trời là đứng toàn trị thứ nhất Đức Chúa Trời ngài toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính kinh tế hay là trên sự bàn phước ngài có thể làm cho nghèo và có thể làm cho giàu thứ hai ngài có thể hạ người này xuống và có thể nâng người kia lên những cái vị trí quản trị cai trị hay những vị trí lãnh đạo ngài có một kế hoạch có một sự kêu gọi có một sự chúc phước có một sự dẫn dắt có một sự à, à, nâng xuống à, hạ xuống và nâng lên trong sự tể trị trong ý muốn tốt lành của Chúa thứ nhất là về tài chính kinh tế ban phước thứ hai là vì vị trí quản trị hay là địa vị chức vụ hay là phẩm vị đều trong sự toàn trị của Đức Chúa Trời. Thứ hai. Thứ ba. Ngài đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và giúp người nghèo khổ ra khỏi đống phần. Thứ nhất là trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, trên sự chúc phước. Thứ hai là trên vị trí quản trị, cai trị, những phẩm vị và vị trí Ngài đều toàn trị. Thứ ba nữa là Ngài giúp đỡ để cai trị ở trên mọi hoàn cảnh khốn khổ trên mọi hoàn cảnh khốn khổ và những nan đề mà mọi người đang đối diện ngài có sự toàn quyền ở trên điều đó đó là ngài đem đem kẻ khốn cùng ra khỏi cái hoàn cảnh đó đem những kẻ khốn cùng ra khỏi cái hoàn cảnh đó đã từng có rất nhiều người gia đình đau khổ bất hạnh đói khổ xung đột chồng suốt ngày say xỉn đập phá rồi có nhiều cảnh à, đói khát tù tội rất là tu túng à, à, và khốn khổ à, từ từ tự à, đôi khi tìm con đường để mà tìm sự chết và có nhiều cái hoàn cảnh khốn khổ đó đó thế nhưng mà khi tiếp nhận Chúa trở nên con dân của ngài tin cậy nơi ngài có lời của ngài có đức tin nơi ngài thì ngài đem ra khỏi cái hoàn cảnh đó đem ra khỏi cái hoàn cảnh đó như vậy ngài không những là Đức Chúa Trời toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, sự ban phước. Ngài không như là Đức Chúa Trời toàn trị ở trên lĩnh vực à, vị trí, phẩm vị, địa vị, chức vị à, mà Ngài còn ở trên lĩnh vực là giải phóng, giải cứu ra khỏi những hoàn cảnh. Có rất nhiều hoàn cảnh tưởng chừng như không đi tiếp được với Ngài. Có những ờ, hoàn cảnh rất là bế tắc, có những cái sự à, giống như là bế tắc không còn cánh cửa nào nhưng mà ngài vẫn có thể à, đủ thâm quyền để cứu để giúp đỡ để giải phóng giải cứu để ra khỏi cái hoàn cảnh đó à, cảm tạ chúa cảm tạ chúa đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất rút người nghèo khổ ra khỏi đấm phân có những cái có những con người lựa chọn những cái sự uh, trói buộc như là ma túy như là bán dâm uh, hay là những sự uh, nghiện game nghiện rượu hay là có những sự uh, trộm cắp những sự rất là bế tắc đôi khi nghĩ ôi giống như kiểu đang đang ở trong vũng lờ trong ở trong vũng lầy ở trong những cái đống phân giống như là rất là ô ế cơ cực như vậy thì ai có thể giúp đỡ được nhưng có một đứng đủ yêu thương đủ thẩm quyền đủ quyền phép để giúp đỡ ra khỏi cái hoàn cảnh đó chính là đức chúa trời nên ngài không những giúp đỡ ngài không những mở lối ngài không những ban phước ngài không những là toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính kinh tế sự ban phước ngài không những toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí phẩm vị sự kêu gọi ở à, chức vị phẩm vị mà ngài còn giúp đỡ ở trong cái hoàn cảnh cho dù là cơ cực nhất mà kinh thánh ví như là giống như là ở trong vũng lầy ở trong đống phần thì ngài cũng có cách để giúp đỡ để mở lối ngài tế trị ở trên các hoàn cảnh đó những hoàn cảnh đó cảm tạ chúa vì ngài là đứng toàn trị và trị vì trọn vẹn ở các lĩnh vực các phương diện cái đời sống à, đời sống cuộc sống hay là tâm linh hay là những chức vụ chức vị những sự à, kêu gọi ngài đều toàn trị trị vì ở trên mọi lĩnh vực đó Đã. Dạ. thứ nhất là ngài làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có như vậy ngài toàn trị ở trên các phước hạnh à, trên các mọi lĩnh vực về vật chất trên tài chính kinh tế thứ hai ngài toàn trị ở trên vị trí ngài kêu gọi ở trên những vị trí lãnh đạo quản trị hay là những vị trí ngài có thể hạ người về xuống ngài có thể nâng người kia lên bởi vì ngài là vua trên môn vua là chúa của các chúa à, ngài là đứng tạo hóa ngài là đứng quản trị tiếp theo ngài là đứng giải cứu ngài trị vì ở trên mọi hoàn cảnh cho dù những sự thống khổ những sự bế tắc những cái sự mà bị trói buộc xiềng xích thì ngài đều có quyền giải phóng giải cứu ra khỏi cái điều đó là toàn trị ở trên hoàn cảnh bị xích xiềng bị tùng quẫn mà người à, kinh thánh ghi lại giống như ở trong đống phần thì ngài đều có thể giúp đỡ cảm tạ chúa cảm tạ chúa có bao nhiêu cuộc đời có bao nhiêu con người à, đã từng ở trong những hoàn cảnh như thế tưởng chừng như ly hôn ly tan tư tử và bỏ trốn nhưng mà cuối cùng biết được ngài ngài đến ngài cứu chuộc ngài tha thứ ngài vừa giúp ngài giúp đỡ và họ mọi hoàn cảnh được thay đổi được cứu ra khỏi hoàn cảnh đó và được ban phước dạ tiếp theo không những ngài giúp đỡ như vậy rồi còn nói là đặng để họ ngồi bên các quan trưởng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp tôi đã thấy trên những mạng xã hội ở trên những trang báo quý đầy tớ chúa à, quý mục sư trước đây đã từng ở trong những cái hoàn cảnh rất là thống khổ à, bị trói buộc bởi ma túy đối diện với những sự ly hôn ly tan đối diện với sự kinh miệt sợ hãi tủ tội nhưng mà sau khi được Chúa giải phóng giải cứu kêu gọi yêu thương giờ đã mở những cái trung tâm về à, à, à, chữa lành về trung tâm về à, giải cứu ma túy và được các bộ ban ngành ban ngành các lãnh đạo và đôi khi có những cuộc họp rất là quan trọng còn à, rất là trân trọng kính mời quý đệ tới chúa đến để có những tham khảo ý kiến và vừa qua à, các à, một số các bộ ban ngành ở trong à, thương minh xã hội hay là ở bộ công an cũng đã học à, đến để mà trao đổi kinh nghiệm học tập về chữa lành à, cho người nghiện ma túy qua hình thức đức tin hay là tâm linh và những vị mục sư đó trước đây hoàn toàn khác nhưng bây giờ được Đức Chúa Trời đặt để ngồi cạnh các quan trưởng, các lãnh đạo và những lời nói của quý đệ tớ Chúa rất có giá trị, à, rất được tôn trọng và ngồi cạnh các quan trưởng, các quan trưởng. Đó là một điều mà Đức Chúa Trời toàn trị ở trên lĩnh vực à, à, lĩnh vực Ngài sắp xếp cái vị trí và Ngài bày tỏ sự tôn quý của Ngài cho những người Ngài lựa chọn kêu gọi và đáp ứng lại cái sự kêu gọi của Ngài. À, tiếp theo, không những ngồi cạnh các quan trưởng mà Kinh Thánh còn ghi lại là cũng ban cho một ngôi vinh hiển là cơ nghiệp. Tôi nói, Kinh Thánh nói, hội thánh là trụ và nền của lẽ thật hội thánh là trụ và nền của lẽ thật tôi tin rằng mỗi quý để tới chúa đem phúc âm của chúa đem tình yêu của chúa và bày tỏ phúc âm của chúa nói về sự cứu chuộc của chúa giêsu à, cho mỗi một người và chúng ta tin rằng mỗi khi thiết lập mỗi khi mà chúng ta tiếp nhận chúa và ngài ngự ở trong cuộc đời của chúng ta thì tấm lòng của mỗi một chúng ta như là cái ngai của ngài cái ngai của Ngài để Ngài bày tỏ sự toàn trị của Ngài, bày tỏ sự tế trị của Ngài. Và nếu thật sự mà khi biết một người cơ đốc nhân nghĩa là một Christian là một giê nhỏ mà được đứng tối tôn tối cao chí thánh chí ái chí vinh ở cùng thì thật sự sẽ rất là được tôn trọng đấy là một sự vinh hiển và bởi vì à, khi ngài ngự như vậy là một vị vua ngự ở trên ngai như vậy là sự tôn trọng và sự vinh hiển sự tôn quý sẽ bao bọc đến người đó nếu thật sự ở trong linh giới sẽ nhìn ra cái điều đó khi một vị uh, nguyên thủ đến một nơi đâu thì rất nhiều các cảnh vệ các đặc vụ thì khi mà một vị vua vinh hiển mà ngài à, à, ngư giá ngài chi vì ngài à, ngư ra ngài ngư đến và ngài trị à, ngựa, ngựa trên ngai của ngài trên ngai lòng thì thật sự cái sự vinh quang của chúa các thiên sứ của chúa à, ở trong à, linh giới cũng thật sự cũng bao bọc và sự vinh quang của ngài cũng bao trùm lại thật sự là như vậy cảm tạ chúa nếu mà làm chứng à thì sẽ có rất nhiều à, quý đầy tớ chúa rất nhiều cuộc đời nói về sự toàn trị của chúa ngài trị vì ở trên những hoàn cảnh ở trên những thời khắc những giai đoạn và ở đây Samuel Samuel nhất đoạn 2 câu 7 là Đức Diêu Va toàn trị toàn trị ở trên lĩnh vực giàu có Ngài có thể khiến cho nghèo khó mà Ngài có thể khiến cho giàu có ở trên lĩnh vực phước lành. Thứ hai là Đức Diêu Va toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí, sự quan, sự quản trị, sự cai trị và phẩm vị. Hãy hạ mình trên tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Đến ngày thân hiệp, chính Ngài sẽ nhích chúng ta lên ngài biết vị trí của chúng ta được ơn kêu gọi ở vị trí nào ngài sẽ đặt để đúng vị trí để làm vinh hiển danh của ngài ngài toàn trị ở trên lĩnh vực tài chính kinh tế sự giàu có ngài toàn trị ở trên lĩnh vực vị trí quản trị cai trị ngài toàn trị ở trên các khoan cảnh cho dù đó là vung đầy cho dù đó là khốn khổ cho dù đó gọi là đấm phân là xích diềm thì ngài vẫn có thể nắm cuộc đời của mỗi một những người tin cậy ngài ngài giải phóng ra khỏi những hoàn cảnh đó và đặc biệt ngài còn có quyền cai trị ở trên tấm lòng của các quan trưởng ngài có quyền cai trị ở trên mọi thẩm quyền và mọi à, mọi quyền lực ngài có quyền để cho những người mà ngài lựa chọn ngồi ở cạnh các quan trưởng và ngài thiết lập sự vững bền của lời ngài của danh ngài của huyết ngài khi cho những người mà tiếp nhận ngài và biết rằng ở à, mình là đền thờ của đức chúa trời và mình tấm lòng của mình là ngay để cho vua Giêsu à, trị vì có đức thánh linh trị vì à, cảm tạ Chúa vì à, ngày hôm nay à, từ à, à, một quốc gia khác từ một nơi xa xôi à, nguyện xin lời của Đức Chúa Trời đến với tất cả quý đầy tớ Chúa đến với cả tất cả quý tôi con Chúa trong Samuel nhất đoạn 2 câu 7 Đức Diêu Va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người này xuống, nhấc người kia lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, giúp người nghèo khổ ra khỏi đống phân, đang để họ ngồi bên các quan trưởng cũng ban một ngôi vinh hiển cho họ làm cơm nghiệp. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có một vị vua trên môn vua, Chúa của các chúa, là cha thánh, chúa thánh, vua thánh, là đứng yêu thương chúng ta. Ngài toàn trị ở trên mọi lĩnh vực, trên mọi phương diện, kể cả đời sống, lẫn tâm linh cảm tạ chúa thì có một đức chúa trời thật là tuyệt vời à, là đứng toàn trị là đứng chi đi hoàn toàn trên cuộc đời của chúng ta những người à, chúng ta là những người thuộc về ngài ngài chi vì trên chúng ta không những ở đời này nhưng mà đến cả cõi đời đời ngài chi vì trên lĩnh vực à, chúc phước trên lĩnh vực vị trí à, sự cai trị trên lĩnh vực hoàn cảnh mọi xỉn xích mọi nan đề khó khăn